Mua một hộp tiếp tông trà sữa 3 trong 1 được tặng một ly thủy tinh cao cấp. tiếp tông trà sữa, sảng khoái cùng World Cup.